chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh video tư vấn về những món đồ chơi thiết bị gian lận đồ bị cao cấp thì để đến video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em hai cái món đồ chơi hai cái loại sản phẩm đồ bịp hiện đại và cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu ngày xưa khi em đi đánh bịp mình phải luồn những cái nắp luồn những cái đĩa hay những cái quân hột vào sân chơi mình đánh bịp được đó là những điều rất khó khăn trong cái thời buổi hiện nay khi trong sòng song sới trong sân chơi của anh em đều có những con bạc nâu răng cáo già thợ thuyền rất là nhiều vậy anh em muốn sử dụng những sản phẩm đồ bịp nào mình không cần luồn đồ vào sân chơi mình đánh bình được mà độ hiệu quả độ chuẩn xác của nó lại cao thì để đến video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em hai cái sản phẩm hai cái loại đồ chơi đồ bịp như vậy đấy thì hai sản phẩm đồ bịp hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em nó sẽ là cái công cụ hỗ trợ hữu ích khi em đi chơi bầu cua cái khi địa hoặc và tài xỉu anh em nhé đấy thì sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là máy nghe hột bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu cách thức như nào hình, hình thức sử dụng như nào thì sau đây tôi sẽ giới thiệu anh em ấy thì trước tiên tôi sẽ test qua những cái nắp cái đĩa và những cái con hột tôi đã chuẩn bị sẵn đó, anh em nhìn trên màn hình để nói về độ xanh chín thì sau đây tôi sẽ test qua thử qua cục hít qua nắp qua đĩa qua những bộ hột thì tôi sẽ giới thiệu sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu trước em nhé đấy thì tôi đã chuẩn bị sẵn những cái bộ hột cái nắp cái đĩa em trên màn hình rồi thì để chứng minh độ xanh chín cũng như là đồ quay video là 100 trăm tôi sử hoàn toàn đồ chọn thì sau đây chắc tôi sẽ vớt ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em nhé đấy tôi sẽ vớt ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em sau đó tôi sẽ nấu khô cái bộ hộp này đi và tôi sẽ thử cục hít qua lắp qua đĩa qua những bộ hộp em nhé anh chưa màn hình chưa đấy đây là cái cục hít thử đồ nhá cục hít này rất là mạnh luôn nếu thử qua nắp qua đĩa qua những bộ hộp đồ bịp nó hít chặt lại đồ thường đồ chọn sẽ không hít em nhé em nhá hoàn toàn không hít luôn này đến chiếc đĩa này 100 trăm không hít vì đó là đồ chọn đấy những cái nắp cũng vậy này đấy ok chưa bước cuối cùng là sẽ là soi xuyên qua chiếc điện thoại đây soi từ chiếc đĩa này đấy đến quần hột em nhá đấy một hột này hai hột này và ba hột này đấy thì các bước thủ hột thủ đĩa thủ nắp đã xong sau đây là cách thức sử dụng của cái sản phẩm máy nghe chơi hột tài xỉu em nhá đây là cái sản phẩm máy nghe hột chơi tài xỉu đã được tôi ngụy trang một cái chiếc điện thoại nhất là ở gọi này để em đến sòng đánh đến sân chơi sới đến sân chơi của em đang đánh anh không lo ngại về nghi ngờ hay phát hiện anh nhá đấy thì hình thức sử dụng rất là đơn giản thôi mình mang một cái máy nghe vào sân chơi sòng sới mình ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét đổ lại thì vài ba tay đánh đầu tiên anh em không đánh và anh em để cái bật cái máy nghe này lên để máy nó nghe khi nhà cái sóc cái bộ hồn nó phát tiếng kêu ấy máy nó nghe sẽ phân tích để báo cho biết có tài có xỉu để anh đánh thì từng cái nhịp âm của cái mặt ô tài xỉu này máy đều có một nhịp âm khác nhau máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo tài của xỉu để anh đánh em nhé bằng thực tế sau đây phép tôi test qua một vài tay đánh dưới hình thức tôi sẽ làm tay quan thì đấy đấy mình sắp xong mình đặt xuống mình để một vài ba giây đầu nhé để cho máy nó nghe phân tích và nó nêu lại cái nhịp âm của cái bệ mặt hoặc tài xỉu một ván này hai ván này em nhé đấy tôi mở này ba ván này đấy sắp khi nào máy báo dung thì anh em mình đánh em nhé như thế này máy báo tôi biết là có tài nhá mở lắp là có tài này đấy rất là chuẩn xác luôn 4 5 5 14 điểm đấy thì khi quay video cho anh em ấy tôi cùng cầm chiếc máy nghe hột ở trên tay để cùng nhìn cùng biết đó là chiếc máy bao dung còn khi sau này em có đánh ý, thì em nhét vào trong người phần nào cắn nhận tốt nhất nhịp dung em để anh em mình cứ làm sao em ngồi trong phạm vi bán kính là hai mét đổ lại em tiếp cận gần nhà cái càng gần càng tốt em nhé kết tiếp cho anh em này ấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết có tài tiếp nhá mở lắp nó có tài này có tài nhá 2, 3, 6, 11 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác Sắp mạnh sắp nhẹ không trọng Có tên là sắp thôi là được Đấy như tiếng này có xỉu rồi Máy báo cho biết có xỉu này Mở lắp có xỉu em nhé 2, 3, 4, 9 điểm xỉu Đấy rất là chuẩn xác luôn Tiếp tiếp cho em Đấy có xỉu tiếp em nhé Máy báo rất là nhanh luôn Máy báo rất là chuẩn xác Có xỉu em nhé 1, 2, 2, 5 điểm xỉu Đấy rất là chuẩn xác luôn lại xỉu rồi máy báo rất nhanh mở lắp này có xỉu em nhá một hai ba sáu điểm xỉu đấy loạn lên luôn này đấy tiếng cuối cùng này một trăm sẽ có xỉu nhá mở lắp này có xỉu em nhá bốn bốn một chín điểm xỉu thì sau đây tôi sẽ phép tôi test với cái sản đồ bịp chơi bầu cua ấy cách thức và cái sử dụng của sản phẩm đồ bịp chơi ta xỉu như nào thì em đã thấy được rồi đây thì tôi sẽ sắp mặt một này lên chuẩn bị sẵn ở đây đấy tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em này nhá đấy tôi sẽ thử qua quýt thử đồ này này qua quýt thử đồ này nhá hoàn toàn không hít luôn chiếc đĩa này đấy hoàn toàn không hít cái nào luôn cái nắp này em chưa hoàn toàn không hít cái nào luôn và cách thức sử dụng em nhé thì sau khi quay video xong chỉ cái bộ hộp này ra tôi sẽ bóc nát cái bộ hộp này để kiểm chứng và chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chọn nhé thì chiếc máy nghe hộp này đã được tôi ngụy trang một cái chiếc điện thoại trắng đen 1280 đấy để em đi đánh em không lo sợ về việc nghi ngờ thì phát hiện bằng hình thức sau đây tôi sẽ đánh vào một vài tay đánh thì khi em vào sân chơi sòng sới em ngồi trong phạm vi bán kính là hai mét đổ lại anh em tiếp cận trong phạm vi gần đấy thì một vài ba tay đánh đầu tiên anh em bỏ anh em không đánh để máy nó nghe nó phân tích từng bề mặt của cái bộ bầu cua và sau khi mạnh qua một vài tay đánh tiếp theo ấy, khi máy nó nghe được rồi sẽ báo dung cho biết có con gì để em đánh em nhé thì khi quay video anh em ấy tôi cầm chiếc máy báo trên tay em cùng nhìn cùng biết đó là chiếc máy nghe hộp chơi bầu cua và cái độ dung của nó thì rất là êm nhé ai cầm cái máy này thì người đó nghe dung và cảm nhận thôi nhé sẽ test qua một vài tay đánh đầu tiên này mình để một đến 3 giây em nhé đấy như tiếng này máy nghe một hột nghe và báo tôi biết là có con nai nhá con nai này mở bát tiếng này có con nai nhá mở này có nai nhá một bầu một cua một nai đấy rất là chuẩn xác luôn tiếp tiếp cho anh em này đấy như tiếng này sẽ có con tôm này nhá máy báo tôi biết có con tôm này mở bát nó có con tôm này có tôm em nhá một tôm một cua một mai đấy rất là chuẩn xác luôn tiếp tiếp cho anh em này như trước này sẽ có chai bầu nhá mở bát là có chai bầu này có bầu anh nhá một hai bầu và một con cá anh nhá tiếp tiếp cho anh em đấy như tiếng tiếp theo này sẽ có con cá nhá mở bát là con cá này mở này ba con cá em thấy rất là chuẩn xác chưa đấy thì như đầu video nói khi quay xong trên cái bộ hộp này tôi sẽ bóc nát cái bộ hộp này ra để kiểm chứng và chứng minh là đồ quay ra 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ em nhé đấy tôi sẽ bóc nát ba hột này ra cách chơi cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi còn cái máy nhà hột chơi bầu cua này nó sẽ nghe được tất cả các chất liệu con hộp từ hộp giấy hộp xốp hộp gỗ nhá cứ làm sao bộ hột nào phát ra tiếng kêu là được đấy bóc hai hột này em nhìn chưa đấy cách chơi cách sử dụng thì chúng ta thấy là rất là đơn giản thôi đấy anh chưa ba hộp tôi đã bóc nát rồi thì qua vài bán kết vừa rồi trên cái sản phẩm là máy nghe hột chơi bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu anh em biết cách chơi cách sử dụng rồi anh nào cần tư vấn thêm thì anh em hãy vui lòng liên hệ qua cái đầu số hiển thị trên màn hình để trung tâm tôi sẽ tư vấn cho anh em và cung cấp cho anh em thiết bị săn lận này ấy thì ngoài cái đồ chơi đồ bịp về bầu cua và tài xỉu trung tâm tôi cũng cung cấp tất cả những thiết bị săn lận đồ chơi đồ bịp cao cấp khác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 còn anh em nào xa không có thời gian qua cơ sở cửa trung tâm tôi sẽ hỗ trợ gửi sản phẩm đồ bịp này qua đường tàu xe hay đường bưu điện anh em thuận tiện nhận đồ bịp vào đâu là trung tâm tôi sẽ gửi đó anh em để anh em sản phẩm đồ bịp hiện đại anh em mang về bánh em nhé thì tôi xin kết thúc video đây xin chào tất cả anh em anh nhá để tôi đọc cho anh em xem này đấy anh thấy chưa hoàn toàn là đồ bình thường luôn đấy nhìn này đĩa này đến cái bát này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 Đấy, để giúp những anh em nào đang chơi trên sòng sới sân chơi game để giúp anh em có thể kiếm tiền anh em mình có thể tìm những gì mình đã mất trong thời gian đánh xanh chín đánh đỏ đen giờ nói qua anh em về phần mềm bản game này giờ cơ sở chúng tôi là người lập trình ra đấy và cung cấp những quy luật của anh em đấy, người ta đánh trực tiếp trên mạng đấy như những game ờ, online game đổi thưởng như là go 88 cun bet hay là casino đấy, những game đổi thưởng ấy thì cơ sở công ty tôi đã có một cái phần mềm đấy để cho anh em uh, sử dụng cái phần mềm đấy em phải kiếm tiền đấy, anh em đánh tài xỉu em đánh sóc đĩa đấy trên phần mềm game đổi thưởng đấy thì em mình có thể biết được nó chẵn hay là lẻ và ra tài hay là xỉu đấy, để giúp anh em có thể kiếm tiền đấy những phần mềm trên bản game này đấy, bầu cua sóc đĩa tài xỉu này một trăm trăm là anh em mình có thể biết được trước kết quả đấy và nói về cờ bạc anh em đã biết là người đã là người biết được trước kết quả thì là anh em mình sẽ là người chiến thắng tuyệt đối được 100 trăm luôn anh em nhé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 cái bàn tài xỉu ai à? đấy về cái bàn tài xỉu thì à, tôi ờ, cơ sở chúng tôi lập trình ra thì là anh em mình có biết được trước nó ra tài hay ra xỉu đấy để đánh luôn như tiếng này nhá 100 trăm này đấy ván này nó sẽ ra tài anh em này mở này ok anh em 12 điểm này 345 12 điểm tài này 100 trăm này ván này là tài tiếp này mở này ok anh em này 13 điểm 13 điểm tài này 6 5 2 13 điểm 100 trăm này ván tiếp theo tài tiếp anh em nhá mở này ok anh em 11 điểm này 6 4 1 này em giờ rất là chuẩn xác luôn 100 trăm cho tài tiếp này mở này ok anh em 11 điểm này 5 4 2 tài này tiếng này làm cả người vừa xỉu anh em nhá mở này xỉu ai 9 điểm anh em nhá rất là chuẩn xác luôn 100 trăm này ván này ra à, xỉu tiếp này mở này ok anh em này 9 điểm xỉu à 5 3 1 đấy bản game này do cơ sở chúng tôi lập trình ra anh em nhớ độ chuẩn xác tuyệt đối luôn 10 tiếng chuẩn xác cả 10 đấy. 100 trăm tiếng này ra tài này 100 trăm ra tài anh em nha mở này ok anh em này 16 điểm này 646 16 điểm tài này kỷ niệm em tiếng cuối này 100 trăm ván này xỉu à làm cả người xỉu luôn bao tiền đánh em xỉu luôn à, mở này ok anh em 10 điểm xỉu 442 em thấy chưa các bản game ờ, cơ sở chúng tôi lập trình ra ấy, thì cái độ chuẩn xác của nó bằng cái thực tế đây tôi test cho anh em qua video này độ chuẩn xác là tuyệt đối là 100 trăm luôn anh em nhé đấy ờ, vừa rồi là bàn tài xỉu tiếp theo cho anh em là sang cái bản game bầu cua đấy, bản game bầu cua này là cơ sở chúng tôi chúng tôi cũng lập trình ra đấy mặt game bầu cua này thì anh em mình có thể biết được trước kết quả nó sẽ ra gì trước lúc sóc luôn đấy và anh em mình phải tránh né ví dụ anh tránh né không cho nó ra con nai con cá hạn thì 100 trăm những bán tiếp theo nó sẽ không ra nai con cá anh em nhé bằng tiếng test luôn anh em này như tiếng này này nó sẽ ra con cá này mở này ok anh em có cá này một cá và hai tôm này đấy rất là chuẩn xác luôn 100 trăm này ván này nó sẽ có con cua anh em nhé làm cả người bờ cua luôn này mở này ok anh em có cua này một cua một gà một tôm đấy rất là chuẩn xác luôn đấy, 100 trăm ván tiếp theo nó sẽ có nai anh em nhé mở này ok anh em này đấy ván nào tôi cũng là biết được trước kết quả chúng sóc luôn đấy, có nai này đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em nhé. 100 trăm này ván tiếp theo nó sẽ có con bầu đấy, đánh 100 triệu con bầu này mở này có bầu một bầu một cua một cá này đấy kỷ niệm anh em một hai tính nữa này 100 trăm này và tiếp theo nó sẽ có con nai anh em nhá đấy, mở này có nai này một nai và hai cá đấy, rất là chuẩn xác luôn 100 trăm và tiếp theo nó sẽ có con gà này mở này ok anh em hai gà một bầu anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn đấy, tuyệt đối là 100 trăm luôn em nhá tiếp theo anh em sang bản sóc đĩa này đấy, bản này thì tôi phải biết được trước nó sẽ ra chẵn này ra nẻ đấy trước lúc sóc luôn 100 trăm này ván này đã chẵn cho anh em này mở này ok anh em tứ tử trắng này đánh ờ, chẵn một tỷ này sấp đôi này một tỷ chẵn tiếp này tứ tử này anh em chưa rất là chuẩn xác luôn năm cả người qua lẻ thế này đấy chẵn thừa bao nhiêu tiền lẻ hết này mở này một trăm ra lẻ này ba trắng anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn bản sóc đĩa anh em có thể biết được trước ra chẵn hay lẻ anh em có thể biến từ lẻ qua chẵn từ chẵn con lẻ cách chế ra luôn anh em nhá 100 trăm con lẻ này mở này ok anh em ba trắng này làm cả người và chẵn luôn này mở này sấp đôi này kỷ niệm anh em một tiếng bạc nữa này chẵn một tỷ này ok anh em anh em nhớ rất là chuẩn xác luôn giờ dạ, vừa rồi tôi đã giới thiệu toàn thể anh em ba bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy thì những cái phần mềm này là do cơ sở trung tâm tôi lập trình ra để giới thiệu đến tất cả anh em đấy cái uh, trung tâm tôi đã lập trình ra thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm thì như anh em nào đang thua tha trên cái phần mềm những bản game này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình của cơ sở trung tâm tôi nhân viên trung tâm chúng tôi công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em giúp anh em mình có thể sở hữu một cái bản game anh em mình về xong sướng chơi anh em mình kiếm tiền anh em nhá thì, uh, công ty tôi có hai cơ sở một ở bến xe miền đông sài gòn hai ở bến xe mỹ đình hà nội em gần cơ sở càng nào qua trực tiếp cơ sở càng đấy đấy test thử hàng trực tiếp anh em nhá ok anh em mang về anh em sử dụng em đánh với những bản game này thì bên cơ sở bên trung tâm tôi sẽ có chế độ bảo hành cho anh em một cách trọn đời không may mà anh em mình có xóa đi anh em cứ quay lại cơ sở cả trung tâm tôi trung tâm tôi sẽ tả lại cho anh em mình không mất một nghìn phí nào em nhá những phần mềm này là cơ sở trung tâm tôi lập trình ra nên là lúc nào cũng để cho anh em một cái giá rẻ nhất đấy và cái chế độ bảo hành ưu đãi nhất cho anh em chọn đời luôn cho anh em trên bản game này